Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn trên điện thoại trước nha. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn là trên máy tính. Đầu tiên nhất, bạn tiến hành truy cập vào bất kỳ tùy nào có trên điện thoại của bạn. Ví dụ như trình duyệt Google Chrome này, rồi Cốc Cốc hay à, Safari của iPhone chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ tiến hành à, truy cập vào trình duyệt Google Chrome của mình nha thì uh, trên thanh tìm kiếm bạn nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite go suite uh, ờ, stablehot này thì mình xin đọc lại nhé là hoanggiangxe.com gạch chéo g gạch chéo sta ble host nha thì link này mình cũng sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha khi bạn đăng ký qua link này thì bạn sẽ nhận được uh, những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất và cập nhật nhanh nhất từ phía Stablehot nha và ngoài ra thì lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sử dụng à, mã coupon khuyến mãi lên tới 50% à, cho đơn hàng đầu tiên khi bạn mua hosting à, trên Stablehot nha. Bước theo bạn nhấn OK để truy cập vào này. Rồi thì lúc này sẽ một giao diện như này. Thì bạn quan sát này là khi bạn đăng ký qua link của mình ấy, đường link vừa nãy ấy, thì bạn sẽ mặc định được nhận chiết khấu khuyến mãi giảm lên tới 50% ở đây nha. Ok ở đây thì giao diện mặc định ở tiếng Anh, bạn nào tiếng Anh chưa tốt ấy thì bạn có thể bấm vào biểu tượng này để tiến hành đổi ngôn ngữ nha các bạn chọn Việt Nam, Việt Nam Mi tức là tiếng Việt này rồi thì đây chính là giao diện trang chủ ngôn ngữ tiếng Việt của Stablehot bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta mua hosting nha thì bạn có thể nhấn vào mục à, xem kế hoạch này này hoặc là kéo xuống có thể nhấn vào mục à, xem chi tiết của từng gói ở đây nha thì sẽ có một gói này rồi hai gói này cũng như là ba gói này rồi bốn gói này ok đây thì mình sẽ nhấn vào xem kế hoạch này tiếp theo bạn kéo xuống nha lúc này thì sẽ lên à, các gói hosting để bạn có thể chọn nha gói đầu tiên là gói starter dành cho những bạn mới bắt đầu này thì bạn nào nếu mà sử dụng à, một trang web cũng như là có lượng truy cập một ngày ấy, dưới 5.000 thì bạn sẽ tiến đăng ký gói này cho mình nha Ngoài ra nếu bạn à, tạo nhiều trang web và có lượng truy cập lớn hơn 5.000 thì bạn có thể sử dụng gói Pro này hay là nếu mà các bạn có những website lớn hơn ấy, thì bạn có thể sử dụng gói Platinum này nha Ok, trong video này thì mình sẽ chủ yếu chia sẻ hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu Nên mình sẽ hướng dẫn bạn mua gói starter này nha Và gói này này, bạn quan sát này Là khi vừa nãy bạn truy cập vào đường link à, mình để dưới phần mô tả nội dung của video này ấy, Thì bạn sẽ mặc định được giảm 50% luôn nha Giá gốc của gói này là 3,5 đô một tháng này Thì à, được giảm 50% là 1,75 đô này Ok, bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào đăng ký ngay bây giờ cho mình nha Rồi, cái tiếp bạn kéo xuống này Ở đây thì bạn sẽ nhanh à, nhập tên miền nha Trước tiên ở đây thì bạn sẽ bấm chọn vào tôi muốn sử dụng là tên miền đã tồn tại này. Sau đó bạn nhập một tên miền tương tự như stablehot.vn này. Rồi mình nhập tên miền là hoàng xe.com này. Bước theo thì bạn sẽ nhấn vào kế tiếp nha. Ok, tiếp theo kéo xuống này. Thì bạn quan sát này, mặc định uh, stablehot sẽ chọn cho chúng ta là gói 3 năm nha, tức là 36 tháng này. Ngoài ra bạn có thể bấm chọn vào này. Thì ở đây sẽ có 2 4 6 gói này. Gói đầu tiên là gói 1 tháng này là chúng ta sẽ cần đầu tư là 2,975 đô nha tương tự thế ờ, gói ờ, thứ hai là gói 3 tháng thì mỗi tháng chúng ta sẽ đầu tư là 2,98 này rồi gói 6 tháng cũng như gói 1 năm rồi gói 2 năm này cuối cùng là gói 3 ờ, năm tức là 36 tháng thì chúng ta chỉ cần đầu tư mỗi tháng là 1,75 đô thôi nha tương đương với tầm khoảng 40.000 Việt Nam thôi và cũng như mình chia sẻ là mã coupon giảm giá kia chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thôi nên các bạn có thể tận dụng là mua thời hạn lâu nhất nha như ở đây là 3 năm này ok ở đây thì mình sẽ chọn gói 36 tháng ở đây tiếp theo bạn kéo xuống này thì ở đây có mục SSH Asset Add-on này thì nếu bạn không dùng đến thì bạn có thể nhấn biểu tượng X này để hủy đi nha Ok tiếp theo mình kéo xuống này rồi kế tiếp thì bạn sẽ đến này hành à, chọn địa điểm lưu trữ nha thì ở đây sẽ có rất nhiều địa điểm để bạn có thể à, lưu trữ này nào là ở Mỹ này rồi ở Đức này hay là Thụy Điển rồi Hà Lan Tây Ban Nha Singapore Ok ở đây thì bạn nên chọn à, Sweden tức là Thụy Điển hoặc là Singapore nha Ví dụ ở đây mình sẽ chọn Sweden này vì bình thường ấy là Sweden tức là Thụy Điển đấy sẽ có rất nhiều các chương trình ờ, khuyến mãi Ok tiếp theo này giá bán gốc là 126 đô và chúng ta được giảm 50% tức là giảm 63 đô và tổng số tiền chúng ta cần thanh toán là 63 đô nha rồi kế tiếp ở mục mã giảm giá thì ờ, khi bạn đăng ký con link của mình thì tự động chúng ta sẽ được ép được thêm ờ, mã giảm giá 50% vào đầu nha để đây bạn không cần nhập hàng rồi bước theo thì bạn sẽ đến này là chọn hình thức thanh toán này thì ở đây chúng ta có thể thanh toán qua thẻ tín dụng là Visa hoặc à, Mastercard này cũng như là chúng ta có thể à, thanh toán qua PayPal Ok ví dụ đây mình chọn là thanh toán qua thẻ tín dụng thì mình sẽ à, bấm chọn ở đây sau đó nhấn vào tiến hành kiểm tra ha rồi tiếp theo kéo xuống này nếu bạn nào mà đã có tài khoản trên StableHot rồi thì bạn sẽ tiến nhập email cũng như là mật khẩu rồi nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập nha còn nếu bạn nào chưa có tài khoản thì bạn sẽ kéo xuống mục đăng ký này sau đó bạn nhập email của bạn này kế tiếp tạo mật khẩu đăng nhập sau đó nhập tên này rồi họ này cũng như là công ty công ty thì là mục tùy chọn thì bạn không cần nhập cũng được ha kế nữa là mã số thuế công ty này rồi sau đó là điện thoại này địa chỉ nhà này thành phố này mã bưu chính này cũng như là quốc gia này rồi à, chọn loại tiền tệ dùng thanh toán hay là bạn đã biết đến stablehot bằng cách nào ok bây giờ mình sẽ nhập luôn nha email của mình là hoàng trang com này mật khẩu này ở phần mật khẩu này thì bạn lưu ý cho mình nhé thì mật khẩu của bạn lên bao gồm chữ thường cũng như chữ in hoa rồi à, chữ số và có ít một ký tự đặc biệt nhé để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của bạn dụ mật khẩu của mình là abc này xyz này 1234 a còng chẳng hạn này đó sau đó bạn sẽ tiến hành nhập tên nhá. họ tên của mình là Hoàng Văn Giang thì tên của mình sẽ là Giang này họ của mình sẽ là Hoàng Văn này tiếp theo kéo xuống nhá là một công ty này thì bạn không có điền được dụ bạn có thể là điền uh, à, ngẫu nhiên được mình điền Hoàng Hơn Xe này phần này thì bạn không cần điền nhá sau đó mục uh, số điện thoại này thì bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn vào rồi mục địa chỉ nhà này thành phố này dụ mình Hà Nội thì mình sẽ điền vào bạn Hồ Chí Minh thì bạn cũng điền vào nhá kế tiếp nữa mục mã bưu chính này thì mình Hà Nội mã bưu chính của Hà Nội là 100.000 còn bạn ở Hồ Chí Minh thì mã bưu chính sẽ là 700.000 còn ngoài ra nếu bạn nào ở tỉnh thành khác mà bạn chưa biết uh, mã bưu chính ấy thì mình sẽ để link à, mã bưu chính của 63 tỉnh thành phố của Việt Nam ở dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Kế tiếp phần quốc gia thì bạn sẽ đang chọn Việt Nam cho mình. Rồi sau đó mục à, loại tiền tệ dùng thanh toán này. Thì ở đây bạn sẽ chọn US dollar tức là USD cho mình nhá. Sau đó mục bạn đã biết đến stable hot bằng cách nào. Thì ở đây bạn chọn ngẫu nhiên cho mình cũng được ha. Ví dụ ở đây mình biết qua Google thì mình sẽ bấm chọn vào Google này. Rồi sau đó bạn nhấn vào đăng ký này Tiếp theo là bước 3 nha. Trên 4 bước này thì bước này chúng ta sẽ đến hành điền thông tin thanh toán này. Thì bạn quan sát này là số tiền cần thanh toán của chúng ta là 63 đô. Và đây các bạn có thể à, chọn thanh toán qua Visa hoặc à, Mastercard nha. Rồi đây mình chọn thanh toán qua Visa này. Kế tiếp bạn sẽ này điền tên này. Tên này thì giống như trên thẻ Visa hoặc Mastercard của bạn nha. Tên của mình là Giang này. Nhớ viết hoa không dấu ha. Họ là Hoàng Văn này. Ok, sau đó kéo xuống này. Thì ở đây là một à, thẻ tín dụng thì bạn sẽ tiến hành điền số thẻ ở mặt trước của thẻ Visa hoặc à, Mastercard của bạn ha. Sau đó mục uh, expiration date này thì là thời hạn của thẻ. Thì bạn sẽ này nhập tháng và năm ở mặt trước của thẻ tín dụng của bạn. Rồi kế nữa ở mục uh, à, CCV này thì bạn nhập ba chữ số ở mặt sau của thẻ tín dụng. Cuối cùng bạn nhấn vào kiểm tra cho mình nha. Và bạn cũng lưu ý cho mình nhé là trong thẻ của bạn phải đủ số tiền 63 đô kia để Stable Hot có thể tự động trừ tiền và thanh toán cho bạn đơn hàng này nha. Rồi sau đó thì uh, ờ, Stablehot sẽ gửi cho bạn uh, những email xác nhận đơn hàng cũng như là xác nhận thanh toán thì bạn tiến hành uh, mở email bạn đăng ký tài khoản lên và xác nhận ha.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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe nha.